là ít hơn cái kia ta Tại cống lớn mà Tại cống này đèo ờ, lấy Mấy con khúc mình đóng lại ờ, Nãy đóng lại câu á Ừ Sao tôi dòm cống kia kêu rắn nước thôi gì ờ, à. đẻn hả đi nó bò nè sam nè ở <laughs> trên cạn nó bò bò vô hả ta một cái con này mình trên cạn nó bò được đúng không đúng rồi con này nhỏ của mình đâu có ăn đâu đúng không nhỏ thả lại hả ừ. thả cho nó lớn mình thả đây hả? thả chút chút đập chút đập lại không có thùng cá tổng rộng con chà bá không đây nó có sú con hả trời má uổng bỏ sống tí nữa thả nó <laughs> phát hiện thêm một con mới nữa con cua ổ nó chết nó cứng đờ nè Đâu cua gì vậy? Vậy? À, nó cứng đờ gì á con này dễ vậy chết nó giả bộ đó để từ chút cái bò à à, con thở này đây con này mà câu cá tráp thì thôi chứ cá thác cá tráp khói con này lắm con cơm ờ, càng hang vậy hả ừ nó nó cũng gần gần giống thôi à nó mới giống hẳn con con kia có một cái càng to một càng nhỏ tôm ờ, tôm kẹp à ừ. con này cái cái họ nó nhìn cái người nó giống ờ, một phần con tôm tít <laughs> còn cái đầu nó khác có cái càng bự bự con một cái con rất là mới con cua gì đây cua đinh hả đây cái đó là con cua đinh <laughs> cái cua đinh là cái con mà giống con ba ba á thì nó gọi cua đinh này con cua á thường thấy mấy em già kêu cua đinh à. con hai bờ biển mà có mà hai con ôm ừ, đẹo đẹo á đúng rồi tâm tình mắt đâu lại hư một mèn nữa rồi có con gì con so gì đây nè sam con sam ăn được không được mà ôi mà nhỏ xíu à cắt kèo ra để ờ, cho nó lớn bắt ra ngoài bán không đợi đó ai đâu có bán hả có thu mà đâu có được con hay con chứ đâu có nhiều có cho mấy ông kia cũng nhậu ừ. đây có đâu dám ăn đâu con còn ừ. cho bá luôn rộng dưới ờ, đục với ừ. cái thùng ờ, rộng cá của nguyễn với bình thường mà xác định cho đúng cái con mà ăn được xong rồi mình mình, mình mình mình nướng mà hình Ủa giờ này sao chạy oxy à, cốt? Hả? Mai mai mà tôi mua mấy tôm sống. Mai à tôm sống có giá hơn hả? Ừ. À, thì mình cứ làm oxy đi cho ngon chứ. Đâu có tôm đắt thôi, chỉ có tôm đắt mùa này mùa Tết nè. À. Ừ, phát hiện thêm một con nữa. tao mua gầm mắm á. Con gì đây? Cua đá nhỏ hả? Cua đá con hả? Ừ. Ghét chưa? Ừ. <laughs> nhìn ghét ha. cái mấy tôm kia nhìn... đâu có dòng oxy đâu, chỉ có tôm đắt à nhìn nhìn nó kiểu nó đúng đúng đúng cơ bắp luôn á đúng ngầu ấy con kia bò mất rồi con kia bò mất rồi ấy ấy ấy ấy ấy mày ngoan đi bỏ đây mai mày được sống thả mày về thiên nhiên <laughs> mày sợ mai bỏ 8 tháng rồi anh không đi câu có tú <laughs> giờ bữa cột leader ngày hôm kia hôm qua hôm kia cột leader đứt đỉnh nhau luôn hả à, quên mẹ cắt cột luôn <laughs> giờ không biết à đáp cái khóa vô <laughs> à, đúng chán luôn thiệt Ủa hết rồi trời để gắn đèn vô không gấp mấy ông kia cũng lầm hết cá luôn á <laughs> không có ờ, lâu ở nghiệp nghiệp bằng thiếu đi ờ, <laughs> quyền những bình này đúng rồi cậu sẵn ở nhà thuốc một liền rồi ủa Nguyễn <laughs> ra cây câu hả rồi ra gần rồi nó ra ngoài kia hả nó câu cống cống kia hả ừ. có mấy bụi trà mới cắm để uh, thịt à. là là mấy anh em đi câu hết mình chưa ra cần nữa là trời câu cái tôi rất dính cá bóng đục <laughs> à, dính cá bóng đục quá cười vậy cột thắt nó luôn rồi nới cho nó đi đi bắt được đâu còn hai kg mà quyền từ từ quyền coi nó ăn mép nào quyền mồi bự đúng không không mồi nhỏ ờ, coi nó ăn mép lớn hay mép nhỏ anh <laughs> bình đúng là mất có người tiền ép lên sống luôn ôi sao nhảy nữa má móc hai lưỡi hồng dưới cho nước nó xuống rồi cá nó gòm ra cầu cầu có được nóng á nóng là chỗ sâu đúng rồi nước nước đang còn mát là nó chưa về đâu trong kia cạn lắm nước mát buộc lắm nó buộc nó phải ra đây hết em em thả Sáng chân xuống mát lạnh luôn mát lạnh luôn ghi dưới ta còn mình đánh à. có vẻ nương nó thì sao ấy tôm á cũng dễ xảy lắm chục ký á <laughs> ra ra ra phụ phụ bác hiếu ơi chém chém chém chém một mú thôi ừ, không có gục đầu mú chém à, chém bắt luôn anh mang về đầm tú ơ ờ, sảy sảy sảy sảy sảy mèo chút xíu anh xíu hả mèo chút xíu xíu rồi à. đặt lên được không hay là lên xuống góc có có có cái kẹp không có lên xuống góc cần cần giật mẹ lên ơi lên lên luôn lên lên luôn chờ ủa anh có chơi lưỡi ba tiêu ờ, hả kéo lên luôn anh kéo lên nhỏ mà ngọt lắm đâu được kỹ sai nhà hàng ừ. sai này là vô nhà, nhà hàng, hàng là ngon rồi Hả? hai vợ chồng với con ăn rồi à. Bình ơi Bình dính tráp nè Lưỡi số 6 hả? anh đi qua bên nó được không anh Hiếu? Thấy mặt nó rồi kìa. Đi qua bên kia kìa được không? Ở đây Chuyền qua đây, chuyền qua đây. Đi ông đi sát qua đây, chuyền qua đây. Không cần đâu. Hả? Con này nhỏ mà. Thấy mặt nó rồi. Chẳng qua nó khỏe thôi. Ừ, bỏ vào đây nhỉ. Đầm cá nhỏ, à, cá khỏe. hai cái đó của tôi ông cầm về hộ, hộ tôi nha. Ấy, ấy ấy ấy không. Ông đi em đi vòng qua đây luôn đi. 4 5 kg ít đâu. Ừ, bự nha. Kìa cá nhỏ được. Từ từ từ từ từ chưa đâu. Một vòng nữa. Một vòng nữa là ấy dìm con dìm xuống luôn, dìm xuống cho nó qua đó luôn. Rồi ơi xả ra xả ra xả xả nhẹ bên đó bắt cá đi khỏe ghê hồn quyền không từ từ từ từ chừng vô tay đi còn còn còn cầm lấy đời quyền thôi thằng kia vào đây coi thằng nào được một hàng hết đi <laughs> má nó khỏe chưa anh coi coi trời trời khỏe dữ hả mú hả mú anh ơi có thể mú anh ơi cho em, cho em qua cho em qua lái nó ra chút nó đâm vô cống rồi mú, mú, mú, mú, mú anh ơi mú, mú, mú, mú. má thấy cái thế nó đi là biết rồi mú, mú, mú, mú. ê coi chừng nó quấn cái gì quấn cái dây cá chứ má dạ dạ rớt rồi qua đây anh ơi qua đây đi qua đây cho dễ quýnh cũng đường nước à mà mấy cái thế này nó, nó tập trung ngon ngon hơn nè chứ bên kia đánh nó, nó bị vướng quá đánh ngon nhưng mà vướng quá cứ ném dọc mấy cái mép nước này là được à ném cương nữa để cho nó chạy <laughs> nhỏ con này nhỏ quá à. dạ cái hành <laughs> dạ cảm giác nó phê à. thích quá quá quá con nãy bự rất uổng cái cái đường nước mà hiếu ờ, hiếu nó để cái ghe nhiều lắm hiếu ơi nhiều lắm con này lên luôn anh trời má xảy nữa mướp nhà chồng ba đừng còn cắn áp ra ba lựa lên ủa có cây chùm ruột nữa nè à chùm ruột ngon đó ngọt không không chua hả chùm ruột quá trời luôn nè trời ơi chùm ruột ngon quá vậy ngọt quá vậy <laughs> Ê ơi Tú ơi cây chùm ruột ngon vậy Tú Không có chua ha Hình như chùm ruột trồng ở cái vùng nước mặn này nó không có gì chua á Đúng không Hả Ở bên ờ, đầm đầm bên kia anh ăn trái cũng không bị chua Chắc Xác định là ngày mai là trụi cây hả mà không chua thì không không ngon ha phải có chua chua một chút ha này nó không có chua tí nào có chua chua một chút dầm muối ăn, ăn ngon muốn thêm không ừ. ờ, ừ, đầy đủ dao sashimi. Ừ, <laughs> muốn cậu đem thì phải đem nhiều theo. Review thêm cây cây me me me dốt không chua luôn không biết cái nhà nhà này sao cái trái gì nó cũng ngon á dốt hết rồi nè chú đâm có vợ rồi cái này không dốt Mm-hmm. Ừ. kiến quá ở đây nó có mấy cái con ờ, rầy á, rầy trắng á. đi kiến ừ. wow mè dốt mè dốt mè ngon này đó thì mày chưa qua mời. ừ? thì mày dốt đằng trước kìa thì dốt cái ừ. mày mẹ thái lan ở trước nhà mà cây này đâu cây này cũng đâu chua lắm đâu à, cây này ngon mà chua chua vậy ăn chấm muối rồi trộn muối mới ngon

chứ Má mày có thể vào Thôi được rồi, thôi lỡ rồi Làm gì muốn gì? Em định lấy con dao bự hơn đó mà Đây lấy cho Ủa cái trứng làm sashimi luôn hả? À? Ăn luôn, ăn sashimi sống luôn Được không? Được Hãy chĩa luôn Ôi trời trời Cá ăn sống mắc mới trứng cá không ăn sống Đây vào chưa? Ừ, lấy cái lùng này năm cây nó nắng quá cá bóng đục mình câu với lại viền cá tráp con uh, cá tráp cá tráp mình câu luôn đúng rồi cá tráp này lưới <laughs> lâu nào hái <laughs> mình hái cá tráp uh, ờ, hai anh em mình câu đúng rồi <laughs> không nhỏ à ờ đừng có vô te nhỏ xíu con ký ôi vướng ngoài vướng mép ngoài thôi cho lên bờ luôn Chẹm của tôi nó hiếu nó đặt lời nguyền cái gì á hiếu phải lời nguyền cho tôi à <laughs> hiếu kêu hiếu kêu cá nhỏ chơi hiệp hết rồi giờ dính cá nhỏ không yeah à không khỏe kìa u uh. cây em 10 ờ, gram Hả? cây bốn khúc anh gần bốn khúc mà bự cái đốt nó bự tết mang nấu hết nãy giờ làm biến thay lừa <laughs> chạy quá trời giật xong nó nhảy lên nhiều con nó ăn xong nó uống nó thấy chạy ngược về mình nó dây nó dùng á chừng hững không biết không biết con mồi còn không sợ con gì sấn đó đó đó ghiền à cô cá cháp sướng lắm em bởi vì em em em tới mùa tới mùa cá cháp là em đi suốt Sợi à. anh coi lưỡi cùn rồi phải thay nha cái tại vì nó nó nó sóc cái mép ngoài chút à hôm bữa em uh, em uh, em mới hôm ờ, bữa đi là em thay rồi chứ nãy giờ thay mấy lần rồi quát hết yeah. Dạ. chừng cá nó nhảy bây giờ bây giờ thay hai cái hết lưỡi tí nữa thay lưỡi rít không vô cái tập tính con tráo này mắc cười lắm anh coi mấy cái cục xoáy xoáy xoáy này nè anh thả bu dồn dồn dồn vô đó kiểu như cá nó canh con cá nào mà bị bị xoáy á bị bị bị đánh giống như xoáy lên á thì nó nó, nó biết con cá nó mệt nó, nó chụp chứ không dạ đâu, đâu kỹ cá nhỏ nhưng mà nhiều lắm dạ không mà mà mà cuối nước anh cuối nước á chiều chiều á Cuối nước nó ăn ghê lắm Con, con ngâm mà Con ngâm mà cô tôm á là Coi như đường nào cũng ăn nó sướng lắm Nhỏ gì thúc thúc nó nó, nó tác hụt nhiều 10 anh Bao đầu bao lưng luôn Lưới 10 là ok Lưới 10 là cá vừa sai mình bắt Dính mèo chút xíu à nó quẫy anh mới được sảy ra nghịch kẹt kịch sướng không rít phong nó nổi quá mai mốt kiếm lưỡi 4 ít rồi gắn vô cho nó nó, nó đè xuống như vậy mình tại vì con răng nó lắc mạnh mà mình mình mình mình cân cân lưỡi cứng luôn cho nó đánh cho nó sướng ăn xong dí vô trong góc luôn bơi vô trong góc luôn nhỏ không à cái, cái mé ngồi ngon mà nó lại à, đi đi lên trên qua hướng kia gỡ cho dễ tráp mập ghê chứ à? dạ chui qua bụi cây đó anh bụi cây đó bờ đi vô câu đi em câu cho em tí để lấy thuyền ra nó trời má sợ chắc sợ à. qua đây qua đây qua đây qua đây làm <laughs> có hơn nào chìm sáu chắc buồn lắm này chủ yếu đầm bên ổng chứ đâu ừ mấy con to đầm bên ổng không ba con to bốn ba chứ ủa còn con to còn lại anh bình câu đâu anh đâu đấy à cái chữa wow ra hết này em mai nấu con chua ăn ta tôm nhúc nhích nhúc nhích gì ăn khoai teo đi cũng được không cái bụng cho anh bình à, tử một cái thạch vâng sao chết bà còn nhỏ thân trên bờ chết được hả lấy rượu ra chú ừ. lấy ừ lấy mấy rượu đi rượu uống cho uống wow ừ. làm lo ly uống không uh... uống uống không có lít chứ uống mấy ly gì mà <laughs> thì uống có cái ly nhỏ không ngồi nè Ồ, nguyên một nguyên một nguyên một à. xô mồi thử cái rượu à, nhà đâu nấu sao ừ rượu mua chắc cũ luôn Cái kiểu đèn suối á à, Ăn thử tôm đất thôi coi Chưa bao giờ ăn sashimi tôm đất Ở giữa cống có lưới cái gì Hả? À? Giữa cống có lưới đúng không? Cái gì? Làm uh, vài ly ăn Nhậu không? Sashimi lấy tôm nướng nhậu lần đấy ơi Đấy Ồ. Giống nghe, Sao nghe mùi cồn không vậy trời <laughs> Nghe mùi cồn mà mấy tháng nay quen <laughs> Nghe mùi rượu luôn Rút cái đường chỉ nó ra dễ rồi con tôm đất này nó không có ngọt bằng con sú ừ. sống không ngọt bằng con sú anh đông sú mà này giờ đâu anh đông sú mà Ý vô anh anh đông đốt vô nhậu luôn anh đông sú đi ủa rồi sao uống từ đủ coi cái ly nó nằm đâu ly hai ly xong combo đâu ngủ luôn ngủ luôn lại cái chén đi đúng rồi lấy mấy cái chén ở tú ừ. mấy cái chén đó trong thùng có một con tôm sắt á hiểu nhìn ở trong thùng có một con tôm sắt á mà bây giờ tôm đất nhiều quá <laughs> không bắt được không không con tôm sắt thì ngọt thiệt à, đang quay đúng không hả hả đang quay hả lùi than hả tôm lưu thang rồi à. bắt rồi làm rượu ẻ rượu này uống ờ, bốn ngưỡng lít chắc quéo á cái vị nó ai, hay cay nhiều nhiều cái vị sau á cũng ừ, cay vị thơm nồng mấy cái vị sau luôn cái này chắc đừng có điều này bán à quên nói điều này bán để ngâm rồi <laughs> <laughs> người ta bốn bao nhiêu độ đốt cháy không